hơn 52.000 người chết và người dân tại các nước phương Tây bắt đầu được yêu cầu đeo khẩu trang để ngăn chặn dịch lây lan. Theo như bảng thống kê của trường đại học John Hopkins của Mỹ, tổng số hơn 1 triệu ca trên toàn cầu. Mỹ là nước chiếm nhiều nhất với hơn 240.000 ca. Tiếp theo là Ý, hiện nay là quốc gia có số quốc gia có ờ, có Ý là À, Mỹ hiện là quốc gia chiếm nhiều nhất tới hơn 240.000 người nhiễm. Nước Ý hiện nay nổi tiếng là quốc gia có số ca tử vong cao nhất, sau đó Italia, à, Tây Ban Nha. Khoảng 700 ca trên thế 700.000 ca trên thế giới có triệu chứng nhẹ và gần 38.000 ca đang triệu chứng nguy kịch. Ngoài ra đã có hơn 200.000 người đã bình phục. Ừ. Đây là tổng cộng lại tổng cộng lại là cộng thêm cả ca đăng nhiễm ca đăng nhiễm 38 trong tình có người là trong tình trạng nguy kịch và tổng cộng và chúng ta còn cộng thêm cả những người đã bình phục đã từng nhiễm nhưng đã bình phục ấy thì tổng cộng là hiện nay là hơn một triệu rồi số ca bệnh ở Covid-19 ở Hàn Quốc là vượt ngưỡng 10.000 người. Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC cho hay là ngày 3 tháng 4 nước này ghi nhận thêm 89 ca bệnh Covid-19, thêm 5 ca tử vong. Tổng số ca mắc hiện nay là 10.062 người và tử vong 160, 174 người. Trong số đó 170 ca tử vong trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước Bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 193, nâng tổng số là 6.021 người chiếm 59,8%. Peru hạn chế đi lại theo giới tính. Tổng thống Peru Martin Vizcarra ngày 2 tháng 4 tuyên bố hạn chế đi lại mới dựa theo giới tính nhằm hạn chế lây lan COVID-19. Theo đó, đàn ông được phép ra ngoài vào thứ 2, 4, 6, trong khi phụ nữ ra ngoài vào thứ 3, 5, 7. Không ai được phép ra ngoài vào ngày Chủ nhật tỉnh Hồ Bắc không ghi nhận thêm ca mới. Tỉnh Hồ Bắc đã từng là tâm điểm bùng phát Covid-19 ở Trung Quốc. Không ghi nhận thêm ca mới nào trong ngày 2 tháng 3 và chỉ có thêm 4 người chết. Tính đến hết ngày 2 tháng 4, Trung Quốc đại lục có 31 ca nhiễm Covid-19 mới, giảm so với 35 ca của ngày 1 tháng 4, có 29 ca trong số đó là ca nhập khẩu. Trong khi toàn bộ ca nhiễm mới Trung Quốc đạt kỷ đại lục vào ngày 1 tháng 4 là ca nhập khẩu. Số ca tử vong mới là 4 ca, cũng giảm 6 ca so với ngày trước đó. Như vậy, trên toàn nước này có 81.060 ca COVID-19 và 3.322 người chết. Tiếp theo, WHO tiếp tục cảnh báo người trẻ tuổi. Số ca tử vong vì COVID-19 tăng lên từ 37 lên 50 ca trong vòng 24 giờ qua theo Bộ Y tế Mexico. Số ca bệnh ở Mexico tăng 132 người, tổng cộng là 5 người tổng cộng là 1.500 người nhiễm Covid-19 trên toàn quốc. Theo CNN, thì tại Brazil thì số ca bệnh mới trong ngày 2 tháng 4 tiếp tục ở mức trên 1.000 người. Ngày thứ ba liên tiếp nâng tổng trên 1.000 ca. Nâng tổng số toàn quốc là 7.910 ca với 299 người chết. Nước Ý ghi nhận thêm 760 người nhiễm à, nước Ý ghi nhận thêm 760 ca tử vong và 4.668 ca bệnh mới ngày 2 tháng 4. Như vậy, nước Ý đã có gần 14.000 ca chết và hơn 115.000 người nhiễm virus chủng mới. Ông à, Han Kui, giám đốc văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WTO tại châu Âu vào ngày 2 tháng 4 cho biết là 95% trường hợp tử vong vì Covid-19 ở châu Âu có độ tuổi trên 60. Nhưng những người trẻ tuổi không nên chủ quan. Ông chỉ rõ tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất khiến cho các trường hợp cô nhiễm Covid-19 nghiêm trọng và đã khiến hàng tỷ người bị phong tỏa là làm trao đảo nền kinh tế thế giới. Ông nhấn mạnh quan niệm cho rằng dịch bệnh Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến người cao tuổi là thực sự sai lầm. Người trẻ tuổi không phải là trường ngoại lệ vì đã có một số người chết rồi có một vài người chết là chẳng hạn như mới đây là có những đứa trẻ sơ sinh ấy, ở Mỹ 6 tuần tuổi cũng bị đấy cũng thiệt mạng đấy cũng chỉ vì cái đại dịch này tiếp theo Covid-19 hoành hành tại các viện dưỡng lão ở Canada và Mỹ Đại dịch COVID-19 đã lây lan ít nhất 600 viện dưỡng lão trên toàn đất nước Canada, gây áp lực lên áp lực đối với ờ, các nhân viên chăm sóc y tế đang ở tuyến đầu của đại dịch. Hiện có ít nhất 75 ca tử vong do virus corona chủng mới là cư dân của các cơ sở dưỡng lão Canada. Pinterest Nursing Home ở bang Ontario là một trong những ổ dịch với 14 người cao tuổi tử vong. Theo Thủ tướng bang Quebec, François Leon, đã cảnh báo là người dân không nên đến các viện dưỡng lão vì đây là vấn đề giữa sự sống và cái chết. Bộ trưởng Y tế bang Ontario Chris Red đã cho biết bang này có thể chuyển những người cao tuổi đến các khách sạn để cách ly đối với ca nhiễm ở viện dưỡng lão. Theo như tờ Grow and Main, số ca COVID-19 Canada tăng gấp đôi trong một tuần qua, hơn 11.100 người với 130 người chết. Còn tại Mỹ thì Tổng thống Mỹ Trump cũng đã yêu cầu các cơ sở dưỡng lão hạn chế người thăm hơn khi hơn 140 cơ sở trên toàn quốc có người nhiễm COVID-19. Ông Trump đề nghị các cơ sở này chia thành các khu vực khác cho người khỏe mạnh và người bệnh. Các nước phương Tây kêu gọi đeo khẩu trang. Đây chính là câu chuyện cuối cùng. Viện Dịch tễ của Liên bang Đức Robert Roth RKI đã chuyển sang ủng hộ cho việc đeo khẩu trang và ngay cả trong không có triệu chứng để hạn chế gây nguy cơ gây nhiễm Covid Corona chủng mới. Trước đây RKI chỉ khuyến cáo việc dùng khẩu trang cho người mắc bệnh. Tuy nhiên, Robert Grob theo ông Robert Grob, không phải ai cũng nhận biết được mình đã nhiễm Covid virus hay chưa, khiến nhiều người bị nhiễm bệnh mà không hề có biểu hiện gì đã vô tình lây lan virus cho người khác. Do vậy, những quy định ứng xử liên quan đến việc họ hắt hơi, rửa tay và giữ khoảng cách tối thiểu với nhau cũng nên kèm với việc đeo khẩu trang. Nước Đức đã ghi nhận 962 trường hợp tử vong hơn trên hơn 80.000 ca mắc. Ghi nhận 962 ờ, trường hợp tử vong trên hơn 80.000 ca mắc Covid-19 và hơn 222.000 đã khỏi bệnh. Ừ, nhiều đấy. Khỏi bệnh cũng nhiều. Mắc cũng nhiều, nhưng nước này chỉ dưới chín chỉ ờ, một nghìn người chết thôi nhưng không như ở Italia Italia thì khủng khiếp hơn Tổng thống Mỹ tối ngày hôm qua theo giờ địa phương cũng đã khuyên người dân mang khẩu trang hoặc dùng các ờ, dùng khăn che mặt cho biết Mỹ sắp đưa ra các hướng dẫn về việc này. Một số quan chức cho rằng là hướng cho biết là hướng dẫn sẽ kêu gọi người dân theo khẩu trang tại các khu vực điểm nóng dịch Covid-19. Tại New York, thị trưởng Bill Brasio đã kêu gọi các ờ, người dân che mặt khi ra đường ở gần nơi khác. Tuy nhiên, ông cũng chỉ biết ông cho biết là người dân không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế mà có thể đeo có thể là khăn hoặc bất cứ thứ gì có thể tự dạo ra ở nhà. Nhà chức trách Đức cho biết họ cũng đang cân nhắc làm điều tương tự. Cộng hòa Séc, Slovakia và Bosnia cũng đưa ra cái khuyến cáo đeo khẩu trang. Giới chức Slovakia đã làm gương bằng cách đeo khẩu trang khi tham gia các cuộc họp báo Chủ tịch Quốc hội Iran mắc Covid-19, ông Ali Zanali, Chủ tịch Quốc hội Iran đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 theo IRNA. Ông Lazilari cũng đã được xét nghiệm sau khi có những triệu chứng về hô hấp cấp mà hiện nhà lãnh đạo này đã được cách ly và điều trị. Cho đến nay, ông Lazizari là quan chức cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Iran mắc bệnh COVID-19. Nga kéo dài ngày không làm việc tới hết tháng 4 năm 2020. Tổng thống Vladimir Putin ngày 2 tháng 4 quyết định kéo dài thời hạn ngày không làm việc tới ngày 30 tháng 4 để ngăn sự lây lan của Covid-19. Nhận định tình hình dịch trên thế giới cũng như tại Nga vẫn chưa qua giai đoạn đỉnh điểm. Ông sẽ trao thêm quyền cho lãnh đạo của các địa phương ở Nga để đến cuối tuần này có thể tự quyết định sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức độ như thế nào tại địa phương của mình. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga ngày 25 tháng 3 tuyên bố một tuần không làm việc từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 mà vẫn được hưởng lương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ờ, so sánh tỷ lệ tử vong của các bệnh truyền nhiễm như thế nào Đối với các dịch như là virus SARS-CoV-2 tính đến 7 giờ ngày hôm nay, cúm mùa của Mỹ, SARS, H1N1, MERS-CoV hay là Ebola. Đầu tiên là virus SARS corona. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, tổng số nhiễm bệnh là 1 014.296 người, 52.982 người tử vong và tỷ lệ tử vong là 5,2%. 22%. Cúm mùa của Mỹ ước tính là 2019-2020 còn thậm chí còn nhiều hơn cả nhiều hơn cả Covid-19 với số người nhiễm là 13 triệu người và một năm thì có khoảng 10.000 người chết vì cúm mùa tỷ lệ tử vong còn nhỏ hơn nhiều là 0,07%. SARS 2002-2003 có 8.437 người nhiễm bệnh, 813 người chết và tỷ lệ tử vong là 9,6 người, 9,6%. H1N1 năm 2009 nhiễm bệnh là 1 triệu 632.258 người, tử vong 284 1.500 người và tỷ lệ tử vong là 17,4%. H1N1 mặc dù đây là cúm lợn đây nhưng mà lây lan khủng khiếp. MERS 2012-2019 với số ca nhiễm bệnh là 2.494 người, tử vong 508 558 558 người. Tỷ lệ tử vong là 34,4%. Và cuối cùng là dịch Ebola 2014 2016 nhiễm bệnh 34.453 người, tử vong 15.158 người, tỷ lệ 43,9%. Như vậy cái do với virus corona SARS-CoV-2 nó còn thua xa so với những cái dịch bệnh như là H1N1 hay là Ebola hay là cúm mùa của Mỹ số ca về số ca những bệnh số ca tử vong và số ca ờ, và tỷ lệ đó đây chính là một cái phần so sánh mà chúng ta có thể nghĩ đến và bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn